Không kịp quay máy phát đầu anh em ạ Cánh liên khúc Hôm qua ông vừa bấy được cành này một con này Chết còn mái nữa kìa này con này chơi cánh chơi đuôi nhiều không anh em đấy này ui rồi con này hôm nay nắng nên là em muối rất là sung ok nha anh em chơi đuôi chơi cánh rất là ác mùi cực sung cháu thứ hai anh em ạ vẫn chỗ hôm qua bấy được một con nhé